jamais non lời của gió rơi chạy từ gió lời qua ba chữ lưu xa nó chaya Chaco la shola koi chi, Mei na mei no Lai qua ra shen Chai tu ya la Koi machi nu Lu xia gu lu La u ra chi trường mê na mê na nơi qua ra rời chạy thì gió lấy qua ba chữ đủ đủ xa cũ đi lo buồn ba chữ chờ lòng trong đông gió 我喜欢我，只要生活都是艺术，一波张扬，一波 và chỉ chỉ cũ trong cha chúa ya mà cụ ya hoa chữ nụ nụ xa cả lù la ua và chữ châu hùng cầu sẽ nhanh hoa tu trái sai lưu này nhà hoa tu chữ Giêsu ít quá cha già ít quá cha già 吃起苦，种下子呀，马苦哈呀，过马只路，路下甘露，老马把猪吃，高山 我的。